Chào mọi người, quay lại à, kênh máy khoan cũ của Bình Thì à, hôm nay Bình tiếp tục uh, test những con uh, máy uh, Makita của Mỹ cho mọi người xem nhá uh, Đây, hôm nay thì Bình sẽ giới thiệu với mọi người tiếp con uh, máy uh, bàn vít Bình gọi con này con máy bàn vít đa năng vì nó làm được rất là nhiều thứ Đây, của Makita, mã của nó đây mà mọi người Này, 18V Vòng tua từ 0 tới 4 ngàn vòng Makita Corporation gì đây gì đây gì đây gì đây Made in Japan đây đây con này nó rất là tiền nha mọi người nó có rất là nhiều chế độ này này để mình để cái mũi vịt vào thử đi con này á, bắt buộc mọi người phải nhấn như, xuống như thế này nhấn xuống thì nó mới xoáy nha đó rất là tiền hoặc có một chế độ như thế này bấm con nó không chạy đúng không này nhấn xuống bấm con nó mới chạy đó đó mọi người thấy không đây này đây chủ động đó hoặc là có một chế độ này nữa nè mọi người giữ con này bấm như thế này rồi việc mình chỉ việc làm việc trên cáo mình đưa lên nơi như thế này không cần phải bấm co cầm cho chắc đây <coughs> mình sẽ thử chức năng này cho mọi người xem nhá này nhấn xuống này nó chạy thôi đó nhấn rồi đấy đó đưa xuống đấm xuống này với vòng tua của nó bốn ngàn vòng đấy nó bắn rất là nhanh đây con này mọi người làm mộc hay làm gì cũng được hết á nhịn chắc xuống nha mọi người đó đấm xuống thôi rồi nó từ xuống rồi này đấm xuống không cần phải bỏ co nha mọi người đấm xuống thẳng tay anh xíu rồi nó xuống rồi à. đó mọi người thấy không một con anh vịt rất đơn giản tốc độ anh vịt của nó rất là nhanh nha mọi người này đó đó thấy không đó rất là đơn giản phong tú của nó 4 ngàn vòng hơn con này sướng một ở một chỗ mọi người biết sao nó tua nhanh nếu bắn tốn nó rất là sướng này mình sẽ thử bắn tốn cho mọi người xem này bàn tôn, con này dùng bàn tôn thì tuyệt đỉnh luôn này bàn tôn. đó tua bốn ngàn vòng bàn tôn rất là đã nha mọi người rất là sướng đó bắn tốn rất là nhanh con này ưu điểm có 4 ngàn vòng bắn tốn rất là đạt đó thì mọi người mọi người thấy mình làm rất là nhanh đúng không rồi tiếp nữa là một ưu điểm của con này này đây là cái đầu cử này đây cái đầu cử nha mọi người để bên trong mọi người xem ưu điểm của nó này đấy ha cái này á mình sẽ xoay cho cái mũi này nó thụt vào này cái này mình cánh vít giống như khi mình làm những cái vật liệu mà nó mềm á mình không có muốn nó vào quá sát hư mất như ví dụ như thế cá hay gì đi thì mình sẽ có cái cự này đây cái cự nha mình sẽ ví dụ này đây cái cự này á chỉ cho con vít nó bản tới ngang đấy thôi được chưa mình sẽ tiếp tục vặn đây ra nếu như đây mọi người thấy không nếu như mọi người thuộc một con vịt nào xuống xíu á thì mọi người tiếp tục vặn đây con vịt xuống vừa y mọi người cánh cái cừ cánh cái cừ này này đó đúng không cánh cái cừ này miễn sao cho con vịt vào vừa theo ý của mình để làm việc đây nó rất là thuận tiện rất là thuận tiện khi mà mình làm ví dụ như thích cá hoặc alo á mình không muốn bạn nào bắn quá thì có cái cửa này nữa thấy không đó mình có thể bắn tốn này bắn tốn rất là sướng nha mọi người giờ mộc giờ mộc bắn vịt này đó hoặc là dùng cái cửa này để bắn à, thịt cao hoặc là alo đó cái con này á thì hiện tại bên binh đang bán á ở như thế này thân máy á thì tất cả pin đều đã nhận thích vào mọi người rồi bị khoan dầu như thế này này như thế này này nhưng pin đảm bảo là tất cả thiết bị ở phía bên trong đều là tổ hết chỉ có kia dầu ở ngoài vỏ thôi thì như thế này những cái con mà ai muốn á máy á, như thế này thì là một triệu rưỡi thân máy không pin nha mọi người một triệu rưỡi đối với một con máy không trổi than mình xin nhắc lại con này không trổi than nha này bia motor này con này á thì thân máy sẽ là một triệu rưỡi còn những con mà có ngoại hình tương đối hơn một chút như con này con tem thì uh, mọi người chọn những con này thì uh, vui tâm cộng thêm à, một trăm rưỡi nha giá dạ đó là giá mình không bảo hành ok giá dạ, mình không bảo hành chỉ báo sai bài ngay ai muốn uh, gửi thêm bảo hành á thì cứ một tháng mình sẽ bán theo thêm bảo hành cứ một tháng còn thêm 10 phần trăm nha mọi người đây đây con vịt uh, con máy con vịt bản vịt này mình gọi là bản vịt đa năng á nó làm gì cũng được hết á mà sướng nữa nó còn có cái cử ở đây này này bản vịt không bao giờ bị hư đồ rồi à, mọi người mua hàng á thì liên hệ với mình à khoan để mình giới thiệu một chút nha con pính phải sạc á thì như cục pính này này cục pin này bên mình đóng mới á có báo đen dung lượng 4A mạch này mạch bự thế này này đây mạch bự thế này này có báo à, báo pin nữa nha cục này bên mình đóng mới á 4A sẽ 700 ngàn một cục nha mọi người còn như cục sạc rính cục sạc ba này này đây thì nếu như cục sạc mà điện 110 này á thì bên mình sẽ bán với giá là 500 ngàn đây đây sạc hàng nha mọi người 500 ngàn còn nếu như cục sạc này vẫn cục sạc này nhưng mình ra mà là 220 thì mình sẽ bán với giá 600 ngàn có nghĩa như mọi người nếu như muốn mua một cục này còn mỗi một cục này là 1 triệu 2 cộng thêm cái máy này 1 triệu rưỡi nữa sẽ thay ra giá 2 triệu 7 nha mọi người còn thân máy thân máy những anh em những người đã từng chơi máy rồi á những người đã ở nhà đã có sẵn mà pin Makita rồi á thì mọi người chỉ cần mua thân máy thôi thì mình cũng sẽ bán riêng thân máy cho mọi người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 đây đó cái này là mai cái này là trà nhám đấy rồi rồi mai này này rồi sồi sồi này mấy nay rồi nay hình như để cắt ông đông hay sao á nhỏ